Thì kết quả của chúng ta ngày hôm qua đây phải không ạ? Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2022. Đặc biệt của chúng ta về 97, chạm 9 chạm 7 tổng 6, càng của chúng ta là càng 7 797. Thống kê đầu đuôi lô tô ngày hôm qua của chúng ta thì không có đầu là chúng ta bị gãy, đuôi thì chúng ta không có anh em nhé. Về phần lô 3 nháy của chúng ta thì có con 44 này. Lô 2 nháy của chúng ta thì có con 02. 02 Ngày hôm qua thì chúng ta chỉ có một con lô hai nháy và một con lô ba nháy anh em nhé. Đầu 9 của chúng ta thì duy nhất một con lô 97 thì con lô 97 này của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn. Thì cũng trong buổi tối ngày hôm trước của mình có đi chia sẻ cho em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm qua thì chúng ta cũng rất chi là tuyệt vời phải không ạ? Chúng ta đã chiến thắng được cả bạch thủ lô, sau thủ lô và đề anh em nhé. Về cái đường cầu bạch thủ lô của chúng ta thì chúng ta đã ăn được con 41 này phải không ạ? 41 của chúng ta thì về ở giải 6 Bạch thủ lô 88 của chúng ta về ở giải 4 và chúng ta ăn được cái chạm 9 là con 97 này anh em nhé Thế anh em nào mà ăn được hai nháy lô này và ăn được cả xiên 2 và ăn đề con 97 này thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay để kênh có động lực chia sẻ được những cái đường cầu chuẩn hơn để đưa anh em về bờ anh em nhé. Đó, quá là tuyệt vời rồi. Ăn bạch thủ và song thủ và ăn được cả đề trong cái dàn 16 số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 thứ bảy này Nói chung là đường cầu này của chúng ta chạy đã khá là dài rồi thì mình cũng mong muốn là cái đường cầu này trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta tiếp tục anh em nhé anh em để ý luôn đây cho mình này bộ đề 13 này giờ chúng ta chơi ngày 25 tháng 12 ngày 25 tháng 12 của chúng ta đề phải 36 thì chúng ta đã ăn được con đề 36 này trong bộ đề 13 tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 00 bộ đề 00 của chúng ta thì có 00 này 55 này 050 để chúng ta chơi cho ngày 26 tháng 12 ngày 26 tháng 12 của chúng ta thì đề về 00 thì chúng ta đã ăn được con 00 này trong bộ đề 00 tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 24 bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 để chúng ta chơi cho ngày 27 tháng 12 ngày 27 tháng 12 của chúng ta đề về 97 thì chúng ta đã ăn được con đề 97 này trong bộ đề 24 tiếp tục cái đường cầu này để cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có bộ đề 04 anh em nhé bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này 090 này 545 và 595 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em trùng cầu kết cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé đây là cái bộ đề đầu tiên còn về cái đường cầu lô cầu đè kết hợp với ba càng thì anh em để ý luôn đây cho mình đường cầu này của chúng ta thì chạy từ ngày chủ nhật anh em nhé ở giải ba này càng của chúng ta thì cũng lấy ở dãy 3 cho mình chúng ta có càng 4 này bộ đề 00 ghép lần lượt thì chúng ta có 050 này 00 và 55 kết hợp càng 4 để chúng ta chơi từ ngày 26 tháng 12 ngày 26 tháng 12 của chúng ta đề về 00 thì chúng ta đã ăn được con đề 00 này trong bộ đề 00 càng của chúng ta là càng 400 thì chúng ta cũng ăn được cái càng 4 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 24 và càng 7 này. Bộ đề 24 của chúng ta 242 này, 292 này, 747 này và 797. Để chúng ta chơi cho ngày 27 tháng 12 này. Ngày 27 tháng 12 của chúng ta đề về 97 thì chúng ta đã ăn được con đề 97 này trong bộ đề 24 càng của chúng ta là càng 797 thì chúng ta cũng ăn được cả càng thì tiếp tục cái đường cầu này để cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có càng 8 và bộ đề là bộ đề 44 44 của chúng ta thì 44 này 99 này 494 thì chúng ta chỉ có 4 số thôi kết hợp với lại càng 8 anh em nhé đề thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 4 và 9 để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay không trùng cầu trùng kèo thì lên dừng lại mức độ tham khảo về cái đường cầu lô của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình cầu lô của chúng ta này chạy từ ngày chủ nhật đều của giải ba này hết anh em nhé anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình bạch thủ đô là con 10 để chúng ta chơi từ ngày 26 tháng 12 ngày 26 tháng 12 của chúng ta thì đã ăn được xong thủ lô là con 16 16 của chúng ta về ngay dãy nhất này bạch thủ lô là con 10 10 của chúng ta về dãy 3 này anh em nhé đó tiếp tục thì chúng ta có xong thủ lô là 979 và bạch thủ lô là con 29 này xong thủ lô của chúng ta là 979 để chúng ta chơi cho ngày 27 tháng 12 ngày 27 tháng 12 của chúng ta đã ăn được xong thủ lô là con 97 97 của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn và bạch thủ lô 29 29 của chúng ta về ở giải 3 này đó thì tiếp tục cái đường cầu này để cho chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có bạch thủ lô là con 09 này xong thủ lô của chúng ta là 575 thì theo cái đường cầu này thì cá nhân của mình kết con 57 con 09 anh em cũng có thể là ghép xiên hai con này anh em nhé hai con này cho mình cá nhân của mình cũng rất thích đánh xiên nên là anh em nào mà đam mê về xiên thì chúng ta có thể là tham khảo một là đánh hai con này hai là vào cả cặp cho mình khá là đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay đó đây là cái đường cầu lô kết hợp với lại xiên hai anh em nhé thì trên đây là những con số mình chia sẻ cho em chơi cho ngày 28 tháng 12 năm 2022 về cái đường cầu đề thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 4 chạm 9 càng 8 dàn đề của chúng ta thì chỉ có 12 số thôi